lý thuyết đầu tiên đó là về khái niệm về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Thế thì ở đây các bạn hướng về màn hình cho đường tròn tâm O. Cho đường tròn tâm O. Cô Lan lấy một điểm A nằm trên đường tròn. Được chưa nhỉ? Qua A vẽ tiếp tuyến tại A với đường tròn tâm O. Sau đó ta vẽ một dây cung dây cung AD của đường tròn tâm O thì cái góc tạo bởi ở đây đó là góc XAB. Các bạn thấy chưa? Góc XAB. Thế thì ở đây là một cạnh của góc đó là một cạnh AX. Cạnh tiếp theo đó là cạnh AB. Thấy chưa? Thế cạnh AX nó là một tiếp tuyến của đường tròn. Còn cạnh AB thì là gì ạ? Nó là một dây cung của đường tròn đúng không? Thì lúc này góc X A B là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Thấy chưa? Thế góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, đó là một cạnh là tiếp tuyến và một cạnh sẽ là dây cung của đường tròn. Thứ hai là đỉnh của góc cũng nằm trên đường đường tròn. Được chưa nào? Thế thì khác với góc nội tiếp thì góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung thì một cạnh là tiếp tuyến và một cạnh là dây cung. Còn